thế gian này chơi anh muốn đi đâu anh cũng chỉ quen tới đó có hai bàn tay trước giờ chưa nắm ai em cũng như tình đầu vì giàu anh thương em quá hai ba vô anh muốn sống bên cà phê vui đến hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếng đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon trái đất không ngừng quay tròn nắng mưa cuộc đời giờ thì chả có em kề bên ghé vô nói nghe nè em bằng lòng thì anh bước qua cứ dắt anh đi lòng vòng đường nào tìm về tìm em khó qua ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi em đừng đi đâu mình nên mình đến với nhau đi cùng tình mình giờ anh lo tự do ba má anh đã kêu tao mà cô dính ai thì tao sẽ lo thôi quá tuyệt vời tụi mình là nhân trên đời anh tăng now.